mà tao nói kể chuyện quá giờ tao quên chọn r mẹ rồi tao không biết tao chúng r nào rồi Oriana ừ. Oriana ê mẹ đi chị mẹ đi người rừng cánh hai bay chơi nó chơi nó không đi tìm chơi nó nó vỡ bồ bò ừ. ăn luôn phè ăn thằng này ăn rỡ này à. tuổi luôn luôn đấy đâu chơi chơi chơi chơi trời trời trời trời trời Ồ, cái to thế Cái đam to quá Trời trời trời trời trời trời trời trời trời Chào nó luôn, chào nó luôn Đâu rồi, đi kìa Đâu rồi, nó đi Rồi, vô kìa, trời ơi Nó vẫn chết rồi chứ Chó À không, ok Tao là thằng chó đấy, làm gì nhau Ông nó đều, nó đều à, tuổi lùng Năm đấm trước cực Ơ, boom Boom Xong rồi, nó đều cắt thân chí You bitch Ơ kìa Ê. What the fuck, hai mùa free. Tao play. Okay. Thì bảo chơi đây làm gì nữa. Rồi chị. Ôi, chơi đâu, what the fuck man. Uống cái tâm tối. Ôi hết hết hết mana rồi, hết mana rồi. ok, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ok. Chuyện cả. À, tao hiểu rồi. À, cánh. Ok. Thôi không. Đi xuống cuối đi, đây đi đây. Ui, thế nữa ạ. Ma của đấy nó bị nó bị đốt ra giảm hồi máu ạ mặt ulti nha mặt hit mặt hit mặt hit mặt hit spell mặt hit mặt hit bật cặp boom ok nó đang ở đây you bitch chơi nó chơi nó nó sẽ làm có tương đương ờ, nó cũng làm ờ, ờ, không nó phải làm boom cái cái mi đứng đời đấy bỏng á mi đứng đời đấy bỏng ngoan phản bắt được ngoan phản bắt được thịt em you bitch mẹ leo đừng bỏ sức bò kia không bóng tay kìa cuối chúng phát chết luôn ạ đúng chí, đúng chí, đúng chí Thôi, thả đây À, kịp tao mình là chạy được mà Boom À, mạng tao Đấy Tao thì bắn đi <laughs> Ôi, tèo à Gì? <laughs> ngắm hàng rồi Nắp ư Nhăng lên, nhăng lên, nhăng lên Nó đang làm cái gì vậy? Ok, người rừng Không biết GG Ấu Người rừng GG <laughs> Một sao được 100 tiền rồi Cướp rừng, cướp rừng, cướp rừng, cướp rừng Đây, cướp rừng thôi, tao đi cướp rừng nhà mình Cướp rừng, cướp rừng, cướp rừng, tốc biến luôn Cướp rừng, cướp rừng, cướp rừng, cướp rừng Kìa đéo Đây, đây, đây, đây nó không có chuyện cấp rừng đây à bom hôm nay đánh hơi không tính cho lắm chí được nào kia phải để tanh một trước chứ phải để tanh một trước chứ thằng này thả nhiều kinh quá ô hay một nửa bốn Wow. Nó có cánh ấy hả? Ừ đúng rồi đấy, con con con sói có cánh ấy. Con tưởng hay đây các bạn. Nó chó có cánh. Tụi đem đưa lên đưa lên đưa lên. Ờ ờ, ờ gì đấy gì đấy. chém chém chém nó đi em này Tắt đời đi ông nhiều quá bắt nó đánh thôi mà nó di chuyển được Ui dồi ôi Bùm Ô Bằng một cách nào đó thì một quả cầu lại có thể mang trong mình thêm một quả cầu nữa Wow, Ê, cảm anh quá nhỉ Xây Kịp tay thắng thế nào Hello đè Ngờ chơi thằng khốn Ok, ờ, tôi quyết định rồi Chúng ta bọn sẽ phải chết Ôi không Né quy sức nước với đồ Đi, đi, đi, đi À, à. Nhông, nhông, nhông, nhông, nhông, nhông, nhông. Ok. Ờ. Ờ, Where are you going? Ê, cái này cho ta được cái support rồi. Bruh. Đây rồi đấy. Oh shit, đang dần mê hoặc. Ôi rồi đất ơi. Đó là số lượng CC nhiều nhất ta từng thấy trên thế giới này. Cố đánh trụ đi nhanh lên, thằng nô lệ kiếm mày. Ok. Phát được phát. À. nó có cái đây 1234 nó đang ở trên tầm cỡ cao vị gì đó của thế giới rồi cho nên là dạ ba đứa chỉ cần ba đâu, Messi không, không r em... ơi Messi không r thật ra phải đấy là em không muốn phí r vào người thằng John rồi bỏ trí đâu được ở à? ok chỉ chí trên trên đàn mất bảo tay ừ. <laughs> ba ba bốn rồi Đúng rồi, ừ. quá buồn Mày mà lúc đó không giết được bạn kia là quá tuyệt vời rồi